Hi, xin chào các bạn nha, bây giờ mình sẽ vào quán xài Thành Coffee ở đường Phạm Văn Đồng nha, địa chỉ là 362 Mà mình sẽ review cho bạn xem luôn, nói gì À, tôi sẽ bắt đầu kêu luôn Có sting vào thùng con ly uh... À, rồi ly bạc xỉu nha ừ. 唔該。 rồi đây là cái quan cảnh này các bạn đây này đó vừa rồi mình quay một vào ở chỗ mình ngồi cho bạn xem nha ra chỗ quán Sài Thành nè cây nhỏ nhỏ thì có cái quạt phía trên nè trong ngồi để sáng này nó mát lắm phía ngoài thì sẽ có những cái ghế ở bên ngoài nha các bạn lúc mà mát người ta để ra mà ngồi đó luôn